lời thăm hỏi của Tổng trọng đến thành phố Hồ Chí Minh và cuộc tháo chạy của người dân. Đón nhận lời thăm hỏi của Tổng trọng như thế nào? Tôi cho rằng lời thăm hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách Tổng Bí Thư, tức là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chỉ là chiêu bài mị dân vô tác dụng, mất hiệu quả và đầy tính đạo đức giả. Trên đây là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Già với tư cách là một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghe được lời thăm hỏi và động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến người dân thành phố hôm 17 tháng 8. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên cho báo giới quốc nội biết ông Nguyễn Phú Trọng qua điện thoại nói rằng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hai tháng qua kiên cường với đại dịch Covid-19 đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lời thăm hỏi và động viên nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu phải xem cuộc chiến chống dịch là một thử thách bản lãnh, năng lực của toàn hệ thống chính trị cùng nhân dân thành phố và dứt khoát phải vượt qua khó khăn, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, cùng cả nước thực hiện và đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng 13 đề ra. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cựu phóng viên tạp chí Cộng sản vào tối ngày 18 tháng 8 lên tiếng với RFA về cuộc điện thoại thăm hỏi người dân ở thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Phú Trọng. Như chúng ta đã biết, những điều tuyên truyền trên báo chí của Việt Nam thì rất hay, nhưng những điều thực sự làm trong việc giải quyết chống dịch và những gì đạt được thì rất hạn chế. Kết quả thì ngược lại với lời nói, cho nên chống theo quyết tâm chính trị là đúng đấy, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình lý giải mục tiêu chống dịch COVID-19 trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát nghiêm trọng, đặc biệt là ở khu vực miền Nam Việt Nam theo quyết tâm chính trị qua những chủ trương tuyên truyền, nhưng trong thực tế thì không như thế, thậm chí tình hình ngày càng bi đát hơn. Vấn đề là xuất phát từ ban đầu, chiến lược chống dịch là không chuẩn và không thực sự có hiệu quả. Quá trình diễn ra chứng minh cho chiến lược chống dịch là sai, không phù hợp cho nên dẫn đến số lượng người bị nhiễm tăng, người dân bị bỏ rơi vào thảm họa, không có tiền và không được giúp đỡ, rồi còn đi ra ngoài bị phạt. Người ta dùng từ dân giả gọi là bung với toan là do chiến lược từ đầu đã không đúng. Quyết tâm chính trị, chống dịch và cuộc tháo chạy của người dân. Dư luận trong và ngoài nước cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Hà Nội và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ngủ quên trong chiến thắng khi cứ loan tải trên hệ thống truyền thông chính thống rằng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 với thế giới. Công luận trách cứ đảng và nhà nước Việt Nam hoàn toàn thất bại qua chiến lược chống dịch COVID-19 trong đợt thứ tư, qua hai lần di tản của hàng chục ngàn người lao động rời khỏi thành phố về quê lánh dịch bệnh hồi cuối tháng 7 và vào giữa tháng 8. Nhạc sĩ Tuấn Khanh ghi nhận trong một bài viết của ông trên trang blog RFA rằng trên các trang mạng xã hội, thậm chí là báo chí nhà nước, có không ít hình ảnh mô tả về cuộc di tản lạ lùng này. Những gương mặt vô danh ấy quá đổi nhọc nhằn trên cung đường chạy đến vô cùng. Trong số ấy, chắc cũng không ít người đã đóng góp cho những con số bội thu của thành phố Hồ Chí Minh hàng năm vẫn được đọc lên trong những tràng vỗ tay của giới quan chức mừng tổng kết thu ngân sách thắng lợi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận xét, Lời thăm hỏi của ông Trọng càng đáng chê trách trước tình hình điêu linh và bi thảm của người dân Việt Nam hiện nay. Theo quan điểm của cựu tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già, ông cho rằng cuộc tháo chạy của hàng chục ngàn người dân ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh cho thấy năm biểu tượng thất bại trong công tác chống dịch như chống giặc của nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Già nêu lên biểu tượng thứ nhất là sự thất bại về những gì trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Hiến pháp Việt Nam đã ghi, đặc biệt là Điều 4 Hiến pháp quy định rất rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thứ hai, cuộc tháo chạy như vậy là biểu tượng của sự phá sản về mô hình của nhà nước độc đảng, toàn trị của bộ máy cai trị hiện nay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là biểu tượng của sự sụp đổ về nhân cách của tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ tư là biểu tượng của sự thất bát về nhân phẩm làm người trong tư cách công bộc đối với công dân. Thứ năm, sự tháo chạy đó là biểu tượng của sự cáo chung về một chút niềm tin còn sót lại trong người dân sẽ kiểm soát dịch bệnh thành công trong vòng một tháng nữa. Trong cuộc họp báo vào trưa ngày 13 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức cho biết, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng cường chống dịch đến ngày 15 tháng 9 với quyết tâm sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8 ban hành lệnh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho đến hết ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Trước thông báo này, một lần nữa, hàng ngàn người lao động nhập cư lại lũ lượt di tản về quê bằng xe gắn máy vì họ không còn khả năng chịu đựng để chống lại giặc đói. Nếu như kéo dài thêm một tháng mà không có việc làm lẫn thu nhập. Báo giới quốc nội loan tin đến 14 giờ chiều ngày 15 tháng 8, người dân tháo chạy về quê bị buộc phải quay đầu lại tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh một người dân tạm trú ở khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cho RFA biết, có nhiều người phải nương náu ở các ống cống vì không còn tiền để thuê phòng trọ. Nhiều lắm, tại vì không có tiền. Gặp khi có nhà trọ có lương tâm thì họ cho ở lại, thiếu tiền trọ, nhưng cũng có nhà trọ đâu cho thiếu đâu. Tại vì đã hai tháng rồi, chủ nhà trọ đuổi ra. Hồi nãy tôi không dám quay video lại, chứ người ta bức xúc đòi bỏ nhà trọ và đi bộ về quê. Công an phải giải quyết nãy giờ đó. Nhiều người trong trận dịch bệnh này đói dữ lắm, thê thảm lắm. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già chia sẻ với RFA rằng ông và dân chúng ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đều mong muốn dịch bệnh mau chóng được ngăn chặn và kiểm soát. Tuy nhiên, qua đại dịch này thì có thể nói là trăm năm mới có một. Tôi vẫn không tin rằng tới ngày 15 tháng 9, với sự phá sản của mô hình nhà nước độc đảng toàn trị, với cách làm việc phản khoa học và mang đầy tính chất chiến trường, thực tế mà đối với một dịch bệnh như vậy thì tôi không có niềm tin là họ có thể kiểm soát được. Đồng quan điểm, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng tình hình dịch bệnh diễn biến còn rất phức tạp